À, chào tất cả mọi người Hôm nay nói về cái việc bấm móng chân cho con chó Cái cách bấm, móng chân cho con chó như thế nào Để mà à, con chó nó chịu cho mình bấm à, Như mấy cái con rốt của mình thì nó rất là dễ bấm Bởi vì sao? Bởi vì là mình giữ được cái nguyên tắc cho chúng nó là mình không bao giờ bấm làm chúng nó đau Nếu có làm chúng nó đau rồi thì lại phải giữ chúng nó lại để mà à, an ủi chúng nó và tiếp tục bấm làm cho nó không đau tức là đã đau rồi thì lại chúng ta không thể kết thúc bằng một lần bấm lỗi được có thể nhiều khi chúng ta bấm móng chân thì chúng nó là à, nó bị lỗi làm con chó nó bị đau nhưng nếu chúng ta dừng lại thì con chó nó sẽ nhớ mãi về cái việc là chúng ta cứ sờ đến chân của nó làm nó đau thì con chó nó sẽ không không đồng ý cho chúng ta bấm đó thì cái cách bấm móng chân là đơn giản nhất là chỉ có giữ một cái nguyên tắc là không được làm chó đau và nếu mà làm cho con chó đau ấy thì lại không được dừng mà sau khi an ủi con chó là chúng ta sẽ phải bấm tiếp không đau để cho con dù là bấm xong rồi đi chăng nữa thì chúng ta giả vờ chúng ta bấm rất nhẹ một vài cái móng khác để cho con chó nó không bị đau để con chó nó không nhớ là cái cảm giác là cứ bị sờ đến cái chân là bị đau đấy mọi người nhớ một cái nguyên tắc như thế thôi còn cái cách bấm thì đơn giản thôi đây siro nằm quay mặt về đây quay lại ừ, làm thế này đây lùi mông lại đây đánh bấm cái móng chân ra móng chân siro dài quá rồi còn vì sao phải bấm móng chân ấy, thì tại vì là như thế này này một là do cái chỗ nuôi của chúng ta thôi Messi tí nữa tí nữa đến lượt Messi Messi xuống dưới đã xong siro đã rồi đến Messi Messi cứ xuống đi Messi à đi xuống dưới Messi xuống chè mất cái chân của con rồi ok tí nữa ngồi được rồi ngồi đấy tí nó xong Messi rồi đến xong con siro rồi đến lượt Messi Messi nằm xuống à, siro nằm xuống đó chúng nó ờ, nhìn thấy cái bấm bóng chân nhưng mà chúng nó còn tranh nhau chúng nó phi lên trên này thì mọi người phải biết là đấy là chúng nó không có e ngại gì với lại cái bấm này cả bởi vì sao bởi vì mình giữ được cái nguyên tắc không làm cho chúng nó bị đau không làm cho chúng nó uh, bị cái cảm giác là cứ bấm móng chân là đau có thể có những cái phát nhỡ ra là nó bị đau nhưng mà không phải là việc bấm móng chân này làm đau cho nó đó còn lý do tại sao phải bấm thì là bởi vì một là do cái chỗ nuôi có thể nền trơn con chó nó sẽ không có chỗ để nó mài móng là một giả sử như nhà mình mình nuôi ở trên uh, phòng trong phòng nền đá hoa này là một này nhưng ở trên tầng thượng nhà mình có nền xi măng nhưng mà nó rơi vào cái trường hợp thứ hai là có nhiều con nó không tự mài móng đó thì giả sử như ở nhà mình là nếu mà có tự mài móng là có Melsi là tự mài móng còn siro với pila thì không tự mài móng thì chúng ta sẽ phải cắt đi cho chúng nó đây nhá cắt thì đơn giản à, siro nằm yên cái cắt này là nó có một cái chốt nếu mà mọi người mà có dùng cái uh, bấm móng tay mà bấm cho chúng nó ấy, thì thì thì thì ờ, chúng ta sẽ phải dùng cái bấm móng tay rất là to với giống cho to này bởi vì cái móng chân của nó nó to và nó cứng lắm bấm cho siro nhé cái bấm thì chúng ta phải bấm từ từ chứ chúng ta không thể bấm vội được cầm từng ngón một như thế này này Đây. yên siro yên yên anh bấm nhá ừ siro hầm thế nhỉ yên nào yên yên yên khi mà chạm vào cái móng của chúng nó là chúng nó cũng khó chịu chứ không phải không nào yên nào anh bấm đi cho nó cho nó gọn cho nó xinh đừng có hấp đây sao đâu ừ, nằm xuống đây là không biết là có hay là hôm trước uh, em uh, em em em uh, hỗ trợ em có bấm hộ không làm uh, siro đau hay là như thế nào đấy mà hôm nay này siro lại hơi phản ứng siro nằm ra nào đừng có vơ vẩn nhá đừng anh đừng để anh phải dùng đến cái quy tắc nắm đấm nhá nằm yên để anh bấm bấm thì không tuyệt đối không được bấm vào cái móng thịt của chúng nó chỉ bấm vào cái chỉ bấm dùng bấm vào cái móng ấy thôi chỉ bấm cái móng chết thôi chứ không bấm vào móng thịt bấm vào móng thịt nó là nó đau gọi là bấm vào móng tủy tốt nhất là chúng ta sẽ bấm từ từ chứ đừng có bấm vội đừng bấm tham với cái giống rốt này thì cái móng của nó màu đen thành ra nó rất là khó để nhìn nhưng với các cái giống mà nó cái móng chân của nó nó có màu trắng thì nó sẽ rất là dễ nhìn cái móng thịt ở bên trong còn cái màu đen này thì chúng ta phải bấm lần thôi tốt nhất là chúng ta bấm đừng không để cho cái móng nó quá dài chứ không cần phải bấm theo cái kiểu ngắn cuốn đó chúng ta phải giữ ờ, chắc cái ngón chân của con chó bởi vì nếu mà chúng ta để cho cái ngón chân mà nó bị động ấy, thì bấm nó bị rung nó sẽ đau kiểu như là nó lung lung lay cái làm lung lay cái chân cái móng của nó là nó sẽ khó chịu lắm kiểu kiểu vậy yên nào ở siro yên nằm yên đã xong đâu đưa cái chân của siro đi siro đừng có vớ vẩn đừng để anh nói nhiều xong hai ngón nữa nguyên tắc quan trọng nhất đấy là không làm chúng nó đau và nếu mà làm chúng nó bấm mà không may mà nó có trượt mà làm chúng nó đau thì sau khi an ủi phải bấm tiếp và bấm không để làm cho chúng nó đau để cho nó quên đi tức là cái kết thúc cuối cùng của mỗi lần bấm phải bằng không đau nhé chứ kết thúc mà kết thúc bằng đau là chúng nó sẽ nhớ mãi và lần sau rất là khó để mà có thể chúng nó nằm yên cho nó bấm được hoặc là khi chúng ta bấm là con chó nó sợ nó căng thẳng nó thế này thế kia kiểu như vậy gồng người lên bấm kiểu đấy thì nhìn nó thương hại lắm ok xong một chân chân bên này không cần phải bấm quá ngắn làm gì cả bấm là để cho con chó nó đi lại nó không bị vướng víu thôi là ok rồi thường đấy nếu mà bấm móng chân thì chúng nó là bấm xong là chúng nó sẽ ngủ luôn bởi vì là bấm từ từ và bấm không làm cho nó đau thì nó sẽ như thế chứ còn nếu mà bấm mà làm ấy ra cái này thừa hơi nhiều này nếu mà bấm mà làm chúng nó đau ấy thì là sẽ rất là khó bấm mà làm chúng nó đau là mỗi lần chúng nó nhìn thấy cái cái đồ bấm này là là là chúng nó ý kiến lắm cái nguyên tắc đấy là phải giữ mọi người nhớ nhá bấm cho những cái giống chó mà móng chân nó màu đen nên là là chúng ta đừng bấm cố đừng có cố bấm ngắn quá nó vào móng thịt nó một lần nó đau là sau nó nhìn thấy cái bấm móng nó chuồn ấy đây nhá giả sử như là cái móng con rốt này đây là quay như thế này thì à, cái cách làm rất là dễ này bấm ngắn bao nhiêu là đủ thì cái mặt dưới của cái móng ấy nó sẽ có một cái phần rỗng thì chúng ta bấm hết cái phần rỗng ấy đi thôi có thể chúng ta bấm ngoài sâu vào cái phần rỗng lên một chút tức là ở bên dưới phần rỗng là cái phần đặc này thì nó có thể là nó là móng thịt rồi đấy thì chúng ta sẽ không được bấm theo cái kiểu là vào đến phần đặc đâu chúng ta chỉ bấm phần rỗng thôi đó thì sẽ không bao giờ vào móng thịt của chúng nó còn nếu mà bấm sâu quá là nó có thể nó vào móng thịt mà bấm vào móng thịt là nó đau rồi thì sau là khoai lắm mà cái quan trọng là cái việc đấy nó cũng không không cần thiết là phải bấm đến mức mà bấm quá ngắn làm gì bởi vì chúng ta bấm là để cho con chó nó dễ đi lại yên chưa xong mới xong có hai cái thôi móng này của siro anh bấm hôm nào mà sau hôm nay nó đã có có một cái độ dài này nhỉ dài gớm này hôm nay phải bấm đi nó phải tầm mấy phân chỉ cần bấm hơi sâu chút là có thể là nó vào móng thịt của nó rồi nó sẽ đau nó có thể là nó rớm máu nó chảy máu thực ra cái chảy máu đấy thì nó chẳng bao nhiêu máu đâu nhưng mà quan trọng là như thế là bấm vào cái móng tủy của nó là con chó nó bị đau không được đó như phần này là bấm là hơi sâu uh, lẹm vào một tí này hơi sâu lẹm vào một tí móng thịt này có một tí chấm một tí chảy máu đỏ này tí tẹo rồi teo này nhưng mà khi mà nó chỉ một tí như thế thì con chó nó chưa bị đau nhưng nếu mà vào sâu thêm là con chó nó sẽ bị đau không biết mọi người có nhìn thấy không này chấm đỏ tí tẹo teo đó xong hai cái chân này nhá đó thì mọi người có thể nhìn này cái độ dài của móng này mọi người sẽ thấy này cái móng này này cái móng này là cái móng đây để nhìn như thế này cho rõ này nha lấy cái nền trắng cái móng này là cái móng là có rớm máu một tí này mọi người nhìn cái độ dài so với hai móng ba móng này mọi người sẽ thấy này. là những cái móng này cắt như thế này là nó cũng gần như là nó chạm đến cái điểm mà có thể bị chảy máu đấy là cái móng này ok xong rồi xong cái chân bên đấy rồi nằm xuống còn cái chân sau một cái móng chân sau của siro thì nó lại không quá dài nó cũng móng uh, ngắn thôi không cần phải bấm nhiều chúng tức là chúng ta bấm là để cho con chó nó không bị vướng thôi và con chó nó đỡ bị có cái tình trạng là bị gãy móng với này này kia vì móng nó quá dài và nó không bị vướng khi mà nó di chuyển chứ còn nếu mà con chó mà chân móng nó đã ngắn nó tự mài rồi thì không cần phải bấm chứ không phải là con nào cũng cần bấm đâu và không phải ngón nào cũng cần bấm đây này như mấy cái móng ở đằng sau là của siro là siro mài móng rất là tốt đây này như thế này là siro đã tự ờ, tự siro mài cái chân sau của siro là cái móng chân sau của siro là rất là ok móng chân trước là siro để dài thế móng móng chân sau của siro thì tốt nào yên này cái này vẫn cần phải cắt nào yên yên yên ừ. siro yên nằm yên nằm yên nằm xuống sắp xong nằm xuống thế rất nhẹ nhàng yên nào ừ. siro nào nào yên để anh bấm nhẹ mà nằm không không không nằm yên siro nằm yên đấy nó chúng con, con chó nó phải nằm nó phải là ở cái diện thoải mái nhất thì mới được lùi lại nằm yên đấy để anh bấm chưa được đã được đâu sao lại một bên của siro thì ngắn mà một bên của siro thì dài nhỉ lạ nhỉ yên ok siro xong rồi đấy ok siro xong siro xuống đi tí nữa rồi ạ à. con messi đâu lên đây messi rồi siro xong là siro nằm ở dưới đấy bây giờ đến lượt mẹ messi messi nằm xuống rồi ok nằm thế cũng được Maxi thì móng của Maxi Maxi tự mài này rất là tốt đấy chứ không Maxi là chỉ cần ờ, bấm mỗi cái ấy của Maxi đi thôi mỗi cái móng ờ, móng móng móng móng móng này là cái móng không mài được này mỗi cái móng này yên đánh bấm ra yên yên yên yên ok mấy cái móng này còn maxi như thế này là mài maxi mài như thế này là ô rất tốt rồi không cần phải bấm luôn ờ à, cái này nữa đây là maxi tự mài nhá là đã ok rồi thế mới bảo là nó cái cắt móng là nó tùy từng con có những con thì phải cắt cho chúng nó còn có những con thì không cần à, có những con cho nó tự mài chúng ta còn không cần phải cắt cho chúng nó luôn chứ không phải là con nào cũng cần phải cắt đâu và dài ngắn là ok xong này đằng sau đằng sau của Messi cũng không cần phải cắt luôn để cắt cho cái đầu nhọn này cho nó đỡ nhọn đi thôi với cái móng chân của chó này thì nếu mà chúng nó tự mài móng nhá khi mà chúng nó tự mài xuống dưới nền đấy mà chúng nó tự mài chúng nó làm chảy máu ấy thì chúng nó không đau nhá mọi người nhé khi chúng nó tự mài làm chúng nó chảy máu thì chúng nó không đau bởi vì trong cái lúc mài đấy yên yên yên yên để anh bấm trong cái lúc mài đấy thì nó cái cảm giác tì đấy nó làm cho con chó nó nó nó nó, nó cái, như thế nào đấy nó sẽ không đau và nó sẽ tự mài đến cái lúc nào mà nó đến cái điểm mòn của nó mà nó thấy tê chân hay như thế nào đấy thì nó sẽ tự dừng thế cho nên là thường ấy khi mà con chó nó tự mài móng là cái móng của nó nó còn ngắn hơn là cái móng mà chúng ta cắt cho chúng nó ok Messi xong rồi xuống xong rồi Messi xuống đây Messi xong rồi xong rồi Messi đi xuống con Pila lên đây hai mẹ con sinh rồi hai mẹ con ngồi quạ ở chỗ đây xong cái chân trước xem chân sau xem nào sau này thì của pila chỉ cần cắt qua hai móng là nó bị nứt này thôi ui giời, móng lại còn móng chết rồi đây này móng trong nó mọc ra rồi đây này rồi, cắt không chạm một tí nào vào móng của pila cả vì pila không phải sốt ruột không yên yên yên này là móng bên ngoài nó bị nứt ra móng bên trong nó mọc ra móng thịt nhìn thấy móng thịt luôn đấy chứ không phải dấu hiệu của tuổi già nào xong rồi thôi ok nào bây giờ chờ để anh đi anh ờ, lấy cái hộp bánh này cho mấy đứa ăn nào anh rửa tay rồi lấy cái hộp bánh cho mấy đứa ăn quét cái này đi đã đã